chào các bạn hôm nay cửa hàng anh Dũng xin giới thiệu cho, cho các bạn một sản phẩm mới nữa là sản phẩm bản lề dành cho cửa nhựa lõi thép chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm đây là bản lề của chúng ta tiếp đến là hai bát bắt vô cửa chúng ta sẽ sơ qua phần bản lề dành cho cửa nhựa lõi thép Đây là bản lề dành cho cửa nhựa lõi thép Đây là mặt chúng ta có thể nhìn thấy ở bên ngoài khi gắn trên cửa nhựa lõi thép là cửa nhiều loại thép này được sơn màu trắng tĩnh điện xài à, cửa nhựa một thời gian bạn cần bản lề xuống cấp hoặc là bị gãy bạn có thể mua về tự thay đây là bát gắn trên cửa nó sẽ được gắn lòn phía trong này đây là dùng hầu hết là những con vít lục giác trước khi muốn thay thế bạn hãy nên chuẩn bị cho mình những bộ lục giác bắt gắn trên cửa cũng dùng vít lục giác ta sẽ đến phần đo sơ qua kích thước của bán lề để các bạn có thể hình dung cụ thể hơn so với cái của nhà bạn thì coi có vừa hay không có đúng kích thước kích cỡ hay không vì hôm nay ở trên thị trường cũng rất nhiều loại nếu mà bạn mua về thay thế cũng hơi khó đây là chiều dài của mặt gắn trên cửa tính từ trong cốt tính ra là 10 cm chiều cao chiều cao là 4,8 cm bề dày bề dày là 2 cm chiều cao tổng thể của bản lề là chín cm chiều cao của chiều cao và những lỗ vít bắt ở trên khung bao là

là những tấm đệm những tấm đệm này làm bằng nhựa chúng ta đến bát gắn trên cửa chiều dài của bát cán trên cửa là 4,8 4,8 cm chiều rộng chiều rộng là 4 cm cốt này cây cốt sắt dài 2,5 cm đã biết thêm thông tin về bản lề và nhiều loại bản lề khác bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc tới địa chỉ cửa hàng để xem sản phẩm được cụ thể hơn bạn có thắc mắc hay muốn hỏi về kích thước hay những câu hỏi về bản lề dành cho cửa nhựa loại thép bạn có thể để dưới comment nếu bạn thích video này bạn hãy like video và share cho người thân và đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất Cảm ơn các bạn đã theo dõi